하나 안녕하세요 제름은 엘입니다 그리고 감사합니다 반갑습니다 오는 우리가 한국에 유명한 라면 같이 먹는 도전 저는 생각했습니다 이 라면은 꿀닭볶음면 꿀라고 꿀닭볶음면라고 합니다. 꿀 보나지. 꿀라 르아 이렇게 딱 là gà 자, 볶음면 là mì xào mì xào gà cay 지금 우리가 바로 시작하겠습니다 Ok là nếu như bạn nào không hiểu thì mình sau đây chúng mình sẽ việt sắp lại cho các bạn. Xin chào các bạn, mình là Yến và đây là Thảo. Nhưng vâng. và hôm nay chúng mình sẽ thực hiện một thử thách đó là ăn mì gay Và hãy cùng ờ, bắt đầu với chúng mình nhé Let's go! về Hà Nội Hôm nay nhiệt độ gần 20 các bạn ạ à. Mùi trứng Ta chẳng ngửi thấy mùi gì Không, không ngửi thấy mùi cay lắm Ta chẳng ngửi thấy mùi gì ngoài mùi xích Với một món mì cay như này thì mày nghĩ là mày sẽ ăn trong khoảng là bao lâu? Ừ. Bao nhiêu phút? 5 phút đúng không? Chúng ta sẽ xem ai sẽ ăn nhanh hơn Các bạn chờ nhé ăn thì người Hàn sẽ chúc ngon miệng như này à, sẽ có hai cách chúc ừ. uh, mà tức là nói với người đối diện là uh, hãy ăn ngon nhé ok hoặc là ở ờ, uh, một cách khuyến khích người nấu ăn nhất sẽ là char mokesumida masike mokesumida một char mokesumida char mok char vâng. mok tôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi, bỏ đi. Okay, okay. sẵn sàng chưa chúng tôi sẽ bấm giờ nhá ba hai một bắt đầu người ta mùi cay rồi đấy thật sự là mình không tự tin để ăn cái món thịt cay này cho lắm bên Hàn không ăn đến mức độ này miếng đầu tiên thì cũng khá bình thường năm phút đúng không? Thử thách 5 phút đấy Cố lên nha Thấy cay chưa? ăn thú chưa chứ gì trong cái thời tiết gần 40 độ mà mình không hề bật quạt tại vì bật quạt sẽ bị ù ấy âm thanh sẽ bị ù và chúng mình đã ăn mì cay mì gà mì gà khô cay đúng không ừ. à các bạn nên thử nhá nên thử vừa nóng vừa cay à mẹ ơi bắt đầu cảm thấy cay dần rồi đấy tao bắt đầu nhớ lên coca có phải uống cứ ăn đi xem đến lúc nào sẽ trụ bắt đầu bắt cả không trụ được à. gần 2 phút rồi đấy Thảo ơi 5 phút đấy Rồi mất Thì đôi lớp make up của hai con Giờ không còn quan trọng nữa rồi Quan trọng là ăn xong Để bật quạt à. mà mì này cũng dai dai nhở khá ngon bởi vì là mì xào ừ. thường có nước thì thứ nhất thì vốn dĩ mì Hàn Quốc nó đã kiểu có đun nữa đi trong nữa thì nó cũng sẽ không có bị nở không có nó bị... dai nữa ừ. à. không có bị nở quá như mì Việt Nam ừ. Ừ. thế này mà có thêm kim chi nhỉ thành video của mình và sau đó là đi mua mì cay ăn luôn chắc là có chắc là sẽ có bạn thử trời mồ hôi của mình bắt đầu Trời bắt đầu là đâu mồ hôi túa à. nước mắt túa nước mũi túa hy vọng là không đến nỗi ờ, nước mũi ờ, tràn trề à cảm giác mình là một người ăn cay khá tốt Vậy mà với cái mì này Thực ra cái mì này cũng dạng cay gần như là nhất là mì Hàn Quốc rồi ừ. uhm. Ăn mãi chết rồi bác Wow Đang siêu thật sự luôn Được. Liệu chúng mình có thể hoàn thành cái bát mì này không? Ui mẹ ăn thế rồi wow. Tao thấy tao chưa thật sự ạ Người này đã ở Hàn Đã ở Hàn nên là có kinh nghiệm ăn được cay hơn à. Cái cảm giác mà ngồi với mâm cơm không có món gì à, ngoài món màu đỏ ấy nhưng mình không chắc là mình có thể ăn được hết cái bát mì này các bạn ơi sức nóng thật luôn ăn nó giàn rụa bao nhiêu hơi nóng nó bốc hết lên đầu giờ muốn ăn nhanh cũng không thể ăn được à, Sức mình có hạn Thấy hợp lý, cảm thấy hợp lý vì hôm nay mua coca Quá là may luôn à, 5 phút rồi đấy trời cay quá <laughs> cay bắt đầu thấm đấy càng về cuối nó càng cay á sốt nó dồn xuống dưới à. cố lên nhé <laughs> cái kiểu như uống coca xong càng không muốn ăn ấy nó bị cay quá cay nó hắt lên tận cổ rồi này bây giờ nó mua sữa nhỉ à, nó đọng lên tận cổ luôn ấy chưa thấy ăn vất vả như này đây sẽ là cái bữa cơm mà tốn nhiều calo nhất rồi cả cái gì mà đang nhìn xúc xích đã không muốn ăn rồi Ước <laughs> gì mọi người có thể nhìn thấy mồ hôi bọn này là nước mắt của mình <laughs> <laughs> à. thế này mà mình còn định mua thêm tương ớt để cho vào các bạn ạ ờ. không phải có nhìn thấy nước mắt đang chảy không cái món ăn này sẽ khuyến cáo cho những bạn không đau bị đau dạ dày không nên ăn chính xác sự là nó rất cay mùa nước mũi <laughs> chị là sự mà tao không ăn được hết thích thế nào Thảo kiểu Không mua mồi à, à, Mẹ ơi Trời ơi còn trong ngon miệng nữa mày thôi nha, Tao xin chiếu miếng xúc xích mình ăn xúc xích không dọn này ờ. tĩnh tâm tĩnh tâm à. xin lỗi mình xin dùng bồ chân à không thể bình tĩnh được nữa rồi <laughs> à, mình là Yến Vivu và hôm nay thì mình xin uh, ờ, dừng cuộc chơi tại đây <laughs> Đó là bà Thảo Yeah <laughs> Mình không thể ăn hết được bát mì này Rất tiếc à, Đồ ăn à, Hàn Quốc quá là cay à, Chắc là mình chỉ ăn được mì hảo hảo của Việt Nam thôi bạn ạ Đồ Việt Nam vẫn là Number one Và hy vọng những bạn mà ăn cay được hãy thử món này một lần và khuyên cao những bạn bị đau dạ dày né né món này ra <laughs> một lần duy nhất một lần duy nhất và thảo đã chiến thắng ờ, phần chơi này đây là thảo sẽ nhận được một phần quà từ mình đó là thảo có thể yêu cầu mình làm một bất cứ một việc gì đó bây giờ tao bắt mày ăn tiếp được không What the fuck? oh. <laughs> Ok, cảm ơn các bạn đã xem uh, clip của mình Nếu mà cảm thấy vui, cảm thấy uh, thích thú Thì các bạn hãy nhớ like video, subscribe Và đừng quên bật chuông cho mình nhé Và hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ bảy hàng tuần Bye bye 안녕하세요. 제 이름은 일입니다. 그 <laughs> 그리고 아우. 안녕하세요. 내 이름은 이안입니다. 네, 악재. 안... 안녕하세요. 제 이름은 이안입니다. 그리... 그리고 그리고 라라라라 뭐, 안녕하세요. 제 이름은 이안입니다. 그리고 다음입니다. 반갑습니다. <laughs>